phải nói là Việt Nam mình nó nó nó, nó giỏi Việt Nam mình nó giỏi một cách nó giỏi đàng hoàng lịch sự luôn cái thằng uh, à, Piago là không biết là thằng nào nhỉ hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ lưng cái ông mà có câu là hãy tôi cho tôi một điểm tựa tôi tôi sẽ lưng cả cả cả trái đất này là ông nào nhỉ định lý đâu nhỉ à, thằng nào bảo là hãy cho tôi một điểm tựa tôi lưng cả trái đất nhỉ Archimedes đúng điểm tựa Newton anh Tanh Archimedes là thằng nặng nâu thôi Archimedes là thằng tạo ra đá thế nhưng mà thua Việt Nam hết anh biết vì sao mà các cậu cụ có câu là bán rời văn tự à. <laughs> các cụ mình có câu là bán rời không văn tự có trách ờ, là, là, là, là, là, là, là, là, là Việt Nam toàn thằng à, tục cái vét đâu không ăn tục cái vét nào nhỉ Việt Nam cái ông ông ông ấy chơi quả kèo ông anh muốn ôm cả đất Đấy, ông toàn muốn ôm ôm cả đất ôm cả mây này đi con mẹ à? ờ, ôm cả rơi thế cuối cùng là gì đi mẹ à, mày ở ở ở ở một gọi là là, là diễn biến khác cái nhá đầu đầu ở đầu cầu của ia quảng bình ấy nhá ờ, mít mister ia han mang tử nhá ai mua trăng ta bán trăng cho ông bán cả trăng đi <laughs> con em sợ thật luôn ừ, kinh thật đi mẹ ông gấu rồi ông cậu cái loại cái loại mà một asimet này mà đẩy được trái đất nhá loại tầm thường đi các bạn ai mua trăng tôi bán trăng cho chẳng bán tình duyên ước hẹn thề đi con mẹ mà toàn bán trăng mới, mới bán sao nâng à, ôm ôm toàn ôm cả đất ôm ôm cả rời mẹ khổ có mỗi miếng đất ở cái đi mẹ ừ. còn không được bán cái đi mà phải chuyển nhượng chứ đâu đất, bán, mẹ đất, đất thì rõ ràng là đất đất nhà mình đây à, mà mà mới chỉ là được, được, được quyền sử dụng nó chuyển quyền sử dụng thôi ừ. thế mà ông chưa quả anh muốn ôm cả đất <laughs> sợ thật hạt núa là phủ định của cây núa hay là cây núa là phủ định của hạt núa đấy là cái câu hỏi ở trong triết học em nhé ừ, nó là gì nó là giải quyết vấn đề là phủ định của phủ định nhá con gà có trước hay là quả trứng có trước à trời chứ không phải rời chú ơi rời nhưng vừa nói là ông hàn một tử này ông gấu thật địch của mẹ à mình ừ. chính ra nhá cái bọn như kiểu mẹ à mình bọn mỹ đấy mà Mỹ với Nga là những con người gọi là đưa người lên là những quốc gia đưa người lên lên mặt trăng đầu tiên tiên phong trong quá trình đặt dấu dấu chân của mình lên trên mặt trăng đúng không chúng mày chặt tuổi tác đéo so với đi người Việt bố mày bán luôn <laughs> không phải làm bằng tử làm luôn sổ đỏ của mặt trăng luôn bán luôn ai mua trăng tôi bán trăng cho <laughs> chẳng bán tình duyên ước hẹn thề thì các ông ấy chỉ chứng minh cầm nên, nên nó chứng minh làm đéo ấy. chúng mày nên làm gì tao chỉ việc là ngồi nhà tao bán luôn mà là đồ sao nên là mụn ruồi giờ <laughs> xong lại xong lại đi mẹ à mày này có ông này còn giữa cái lúc mà chiến tranh nặng đang, đang lên cao cao trào cái, cái chiến chiến chiến chiến tranh nặng ấy nó là về cái cuộc chiến hạt nhân ấy thì ông Việt Nam ông ấy chơi quả kèo trái đất này là của chúng mình quả bầu xanh trái đất này là của chúng mình ngay <laughs> đi cái con mẹ tức là không liên quan đến bố con thằng nào ấy. không phải nga mỹ đéo này là trái đất này là của chúng ta <laughs> sợ thật mẹ à, mình đúng không nếu để nói là nghe mỹ công cứ chiến tranh lạnh làm cái gì tôi tuyên bố luôn chủ quyền của tao thế thực thế mà công cứ bổ làm sao trung quốc nó không cay đôi mắt này là đôi mắt của Pleiku đôi mắt này là đôi mắt của mẹ à, mình học vấn đôi mắt của bố mình nỗi đau pha chút ma túy nữa đấy buồn bây giờ thằng nào hôm nay nhá mà mua à, mua tất cả các vé sổ số, số có con đuôi là con 64 hôm nay mà thằng nào mua được vé sổ số là con số tư nhá thì tổ chức chốc về phải ăn quả kèo nếu mà để nói thì mẹ à mày tất cả thu Việt Nam rất thật khi mà các quốc gia lớn nó đang tranh giành cái việc thì bố mày nên cắm cờ chủ quyền bố mày công ừ. đi mẹ à, mà ông chớm thấy bọn mỹ với, mỹ với bọn bọn bọn bọn bọn nga chứ như là mỹ với nga nó à, thằng mỹ đó con đưa con apollo hay nào nga à, apollo 11 đầu, đầu tiên cơ mà là lên vào năm bao, bao nhiêu ấy mẹ à, ở, ở dưới ở dưới này cái hàng tử thấy có động ngay bạn ra giá bán ngay thấy chưa à, mày đấy là ốc tổ của ngành bất động sản đấy nó phải là hàn mặc tử thấy chưa họ hàn mặc tử đức bố, bố mày không không sợ đấy nhá gọi là mặc thế nhân này hàn mặc tử này toàn những cái tên nghe này. tiến cho con nô đi ngang chu huấn đi các mẹ sao mày cứ nhắc tao bằng huấn nhỉ tao có cái đéo gì đâu mà, mà mày ngủ ngang chú huấn mày có xe đẹp có nhà đẹp thấy chưa có vợ đẹp đàn em thì đông tao xe thì đi con ba bắt nhà thi thoảng mượn được con kia morning mẹ à, mày chưng phong với đời đi tiền vàng thì không có đeo thì ít mà cắm thì nhiều nhà thì mẹ à, mình toàn đi ở nhà nghỉ à tao có số huấn không đưa lên tao điện huấn siêu đi nhỉ là, là làm mà làm cái đại lý cấp một là cái số điện thoại của của, của, của cấp một thì bọn nhà phát hành nó cấp số điện thoại hay là số điện thoại mình đi thuê đi thuê hết anh ạ đa phần là tất cả hầu như là đi đi thuê hết xin thuê tài khoản ảo